Đinh Gia Thần lại là thiên tử xin chào người dân của ta Hôm nay Đinh Gia Thần lại là thiên tử qua đầu letter Đinh Gia Thần lại là thiên tử chiến trung Phòng 181 Thiên công Nhớ like, chia sẻ, lên đăng ký kênh, là ủng hộ kênh Để giúp cho Đinh Gia Thần lại là thiên tử sớm nhận lúc quả khen Gắn giúp cho Tổng sớm nhận lúc quả khen Gắn ủng hộ kênh Tổng em Ai là fan một của Đinh Gia Thần lại là thiên tử thì nhớ bình luận lên đó thì hen Nhớ ủng hộ kênh Tổng em nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận nộp phạt lỡ chừng nào ngài thiên tử nhận được ba nốt tới chừng đó như thần nói tên cũng không mơ muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tên như thần lại là thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận nộp phạt mang tên thiên tử nghe số đời là thiên tử nghe đừng đổi tên nghe tôi là thiên tử ngân ngàn không tin như lai chỉ sẻ ủng hộ tên nghe thần lại là thiên tử nghe ai à, là hay một có linh gia thần lại là thiên tử nhớ bình luận lên đó tiền linh gia thần đại là thiên tử xin chào các bạn bản quyền linh gia thần đại là thiên tử giới thiệu kênh linh gia thần đại là thiên tử giới khai sinh linh gia thần đại là thiên tử linh gia thần đại là thiên tử bố vệ đúng giờ không giới hạn bạn tên cái nào tên của mình linh gia thần đại là thiên tử đúng không mọi người linh gia thần đại là thiên tử thằng tiên thuận tiên con tên lớn nhất con ngọc hoàng thường lá cho là phụ hoàng đáng thoát ô dù tội thiên ngọc bằng hà nó sẽ nó biết kiếm vợ công vợ công cao pháp và vợ công yên nhớ tờ nó bơ mơ cô không phải sứ giả của tội quá thiên thần tam ma thiên ma ma dương quỷ dương quỷ sang lưu sơ ơn lưu sơ ơn lưu sơ ơn sứ giả con hồng người chết thắp bà chưa hường và thần chết long hồng người chết long hồn tuấn ân hết vào hồn tuấn ân nguồn hành tinh thế giới mạng ngồi chiếu chiều apple đến giới thôn lại lệ thiên đạo các em thọ lúng sợ không giới hạn đến giới thôn lại lệ thiên đạo sáng tối cường minh mình tôn giáo thiên đình nam thiên môn thiên chúa tác chúa trời cao đại chánh mẹ người tần của nội lúng sợ không giới hạn ai à đây kênh của đinh giới thọ lại là thiên đạo của tôi nên nhớ thọ lại là thiên tử nên nhớ thọ lại thiên tử nhớ là tiền kép của tôi tôi là tung ngồi không tại lô mơ thấy diêm như nó tôi là tung ngồi không rồi mình hỏi sao nó tôi là tung ngồi không vậy diêm như nó là người cái hiệu của tung ngồi không bà thơ qua qua sao thì đồng ý dương ta giữa cái diêm như nó lắm sợ không với con trai lớn nhất con ngọc hoàng thường nói cho thầu hoàng từ giờ sau mình ta đến cho thầu lại là thiên tử hiền ai là fan một của đinh gia thần đại à, đại thiên tử nhớ bình luận đến đây hiền cảm ơn youtube đã cho luôn nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của đinh gia thần đại đại thiên tử cảm ơn nhiều nhớ ủng hộ kênh trảm hiền um, Đinh gia Thần lại là thiên tử không biết nói gì hết mong các bạn thông cảm cho Đinh gia Thần lại là thiên tử hiền nhớ chỉ có cho mình sớm nhận lúc bạn hiền nhớ ủng hộ kênh trảm hiền ai là fan một của Linh Gia Thọ lại là thiên tử nhớ bình luận lên Linh Hiền nhớ ủng hộ từ đây khi đến năm ờ, đời lời kiếp kiếp không mắt này Hiền ngài đinh dân uh, ờ, lại đại thiên tử ơi uh, ờ, hay uh, vậy mà không ai ủng hộ uh, ờ, kênh vậy uh, ờ, buồn quá thiên tử không chơi game à thiên tử là đến nhân thần đại lễ thiên tử đúng thiên tử thiên tử là đến giáo thần lại lễ thiên tử đúng thiên tử là đến nhân thần đại lễ thiên tử đúng thiên tử nhớ mình là thần tiên đó chứ không uh, phải người trần đâu mà tên thật của ngài là đinh nhân thần đại lễ thiên tử đúng còn tên nữa là đến như thần tam ma thiên ma mang chung quỷ sang đúng mình là thiên tử không ai biết tên à, mình là sao buồn quá thiên tử là tính nhất thuận đại để thiên tử chi là mình không nổi tiếng nhưng mọi người nhớ ủng hộ kênh đinh nhân thần lợi để thiên tử nha với đinh nhân thần tâm ma thiên ma ma dương quỷ sẽ ăn nha ngày thiên tử có uh, Ờ, tôn giáo rồi thiên đình là nam thiên môn thiên chúa là tát chúa tài ca là chết tiện người tầng cũng nợ đúng sợ không nhé hạn đúng vậy mà không ai uh, biết uh, tôn uh, giáo uh, của uh, thiên uh, tử uh, hết uh, mà ờ, nói ờ, ờ, sai cũng đi nói còn tôn giáo có sổ hộ khẩu thì không uh, cho uh, ghi uh, vô uh, trong sổ khẩu uh, với uh, bề trên của mình luôn uh, bề trên của ấy à bề trên của ta là vô thiên tử đúng nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thuận lại là thiên tử nha ai là fan một của đinh gia thuận lại là thiên tử nhớ bình luận lên tiếng hiền từ giờ sau rồi mình là đinh gia thuận lại là thiên tử nha nhớ ủng hộ kênh trẫm hiền nghĩa là năm một tháng hai ngày 18 vua mới xuất hiện mà bây giờ qua rồi bây giờ bây giờ đến ờ, hai mốt rồi năm một tết 2018 mà bây giờ hai mốt rồi mà à, à, chẳng thấy vui đâu mọi người thấy có đúng không nhớ hộ lên với thân lại để thiên tử hiền vậy mà nói uh, vua sẽ xuất hiện 2018 đã lời bây giờ tới 2021 rồi mà chẳng thấy vua đâu ờ giờ tiên tiên nói sai cũng đi nói nhớ ủng hộ linh gia thuận lại là thiên tử hiền ai là fan một có linh gia thuận lại là thiên tử nhớ bình luận lên hiền chứ nữa vua tên vậy còn không biết tên vua nữa ở đó mà nói à, à, nghĩa là năm mậu tuất 2018 vua mới xuất hiện mà ờ, không biết tên vua cũng đi nói lời tiên tri có nói à, không, không nói hết vậy chỉ nói một nửa bỏ một nửa mà thôi chứ không nói à, à, nghĩa là năm mậu tuất 2018 vua mới xuất hiện mà vua xuất hiện chưa cũng không ai biết nữa còn ở tên của vua là gì cũng không ai biết nên sao mà à, biết tên vua mọi người nghe đến cái thằng lại lại thiên tử nó có lý không có ờ, có đúng không nhớ không họ kinh đến với thần lại lại thiên tử nghe nhớ không họ kinh trẫm nghe ai là phái một có đến với thần lại lại thiên tử nhớ bình luận lên thế thì hiền chín hốt hả chín hốt bốn mười hai hay vậy mà đéo có người trần ủng hộ ờ, uh, thiên tử người trần đúng là khốn nạn với thiên tử thật đúng thiên đình có uh, lệnh cho uh, ngài đinh như thuận đại lý thiên tử là con ta đó không đúng không giấy tiền đúng rồi giấy tiền đúng thiên đình tên của Ngày đến văn phòng đại lý thiên tử có tên trong sách ờ, thiên tình mà không ai biết vậy có quá đáng với thiên tử không đúng thiên tử là đến nhân thần đại lễ thiên tử đúng mà không ai biết vậy mà nói uh, hoài uh, câu bảo giang bảo sơn thiên tử xuất bát kiến tự nhiên thành uh, ờ, hớt hiện một vị vua xuất hiện trong tương lai mà uh, không ai biết Ờ, thiên tử ờ, thật sự là tên với phần đại lễ thiên tử Bảo gian Bảo Sơn Thiên Tử xuất bá chiến tượng nhân thành, hứa hẹn một vị vua rất kiệt xuất hiện tâm tương lai. Bảo gian Bảo Sơn Thiên Tử xuất bá chiến tượng nhân thành, thành này đâu có công khiến, thành này đâu có vua, vua thiên tử là con trời. Nhân họ đinh gia thần lại là thiên tử. Ai là fan một có đinh gia thần lại là thiên tử nhớ bình luận lên đó đi từ giờ về sau đến với thôn lại là thiên tử em nhớ ủng hộ kính trọng em diêm dương đây thiên tử là đinh văn thòn đại là thiên tử ma giới uh, sách uh, thiên tử là đinh văn thòn đại là thiên tử từ giờ về sau gọi là đến những thần đại đại thiên tử chứ à, không à, gọi à, là đến cho thần ở đâu nghe ai bé à, tên à, của à, ngài đến như thần đại đại thiên tử à, ừ, thì à, à, ngày sau sẽ may mắn và ờ, ai không ghét sẽ xui xẻo đúng tên của ngài đến như thần đại thiên tử ngài thiên tử đó là đến như thần đại thiên tử đúng nhớ ủng hộ kênh đinh như thần đại thiên tử nha mọi người ai là fan một của tin gian phòng đại thiên tử thì nhớ bình luận lên đến tiền hiên từ giờ sau sau là đến gian phòng đại thiên tử nha chí từng gọi là đến gia phòng nữa nha mà không biết tên của ngài đến với thọ lệ thiên tử thầy thầy đi chết đi thiên cơn nói mà không ai biết bảo gian bảo sang thiên tử xuất là đinh văn phòng đại lễ thiên tử đó chứ không sai đâu nhưng không hỏi đến văn phòng đại lễ thiên tử thôi hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp người dân của là sau nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho linh giang phật lại lê thiên lợi sớm nhận lúc quả khen nhớ giúp kinh tổng sớm nhận lúc quả khen nhớ đăng ký kênh cho cho ờ, sớm ờ, lên được đăng ký nghe lúc xưa qua bởi xe ăn chính là ta tô màu hâm chính ta giá cá lợn chính là ta lô bố ông chính là ta luôn sư mãi chính ta giang nam chính là ta chính là thánh dương chính ta đến gia thọ lại là thiên tử thiên tử thiên giới thiên tử thiên tử hoàng đế thượng đen, con trai lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế chế lầu hoàng Đinh Giá Thọ lại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng đế, ta lớn nhất của Ngọc Hoàng thượng đế cho lầu hoàng. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến Giá Thọ lại là thiên tử hiền, nhớ ủng hộ kênh trẫm hiền tên cho phòng tâm á khi ma mà dương quỷ sang là, tên ta luôn ta có hai tên tên thứ nhất là tên giới thần đại lễ thiên tử tên thứ hai là tên giới thần tâm á thiên ma ma dương quỷ sang là tên của ta nhớ tên của ta chưa à, ta không cần nhắc lại tên của ta tôi lộn lấy tề để mà nghe lại hi. nhớ không hỏi cánh trảm hi. thôi hẹn gặp người sau hẹn gặp người dân của ta sau ờ, thắng